chào tất cả anh em nha thì uh, hôm nay thì hàng mới nó cũng về thì mình sẵn đây thì mình quay lại cái video để test cho anh em cái tham khảo luôn những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài trong cái dịp Tết 2021 này thì uh, ở trên tay mình đây là cái con máy điện thoại iPhone để hỗ trợ cho cho, cho anh em chơi tất cả các môn bài lá Việt Nam thì cái con máy này tên của nó là CVK 700 nha đây mẫu mã của nó thì nói chung là giống thật 100% và cái con máy này nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội hơn so với những đời máy cũ trước đây thì mình sẽ test sơ qua cho anh em coi con máy này có những cái gì mà nó đặc biệt không tại sao nó lại là cái con máy cao cấp nhất thị trường hiện tại thì đầu tiên là cái phần camera của máy thì ở đây ở cạnh sườn của máy là nó tích hợp full camera và full bóng đèn hồng ngoại cho nên khi mà đi chơi á thì anh em nhìn ở đây nè bài mình có thể đặt bất cứ chỗ nào nó cũng báo nha anh em không cần phải canh bài không cần phải để bài đúng vị trí như cái, những cái đời máy cũ thì vô sòng chơi mình xử lý nó sẽ dễ hơn đây đầu tiên mình sẽ test cho anh em coi cái phần camera thì mình có thể đặt đây nó báo nè nhưng mà khi mình dời bộ bài này nè bài mình dời qua bên này nó vẫn báo thì cái máy này khi mà anh em mua thì anh em về anh em chơi được tất cả các môn bài nha lấy máy về có thể đánh liên nè cào ba cây binh sập xám binh sáu lá nói chung là nó không có giới hạn cái bài nào hết kể cả bài poker của nước ngoài anh em cũng có thể chơi được đây camera của nó thì mình có thể đặt tầm này đây đặt tầm này nó báo đặt xuống là nó báo luôn không cần phải đợi nha mình dời qua tới bên này nó vẫn báo nè mình đặt gần nó xíu nó cũng báo rồi. rồi khi mình lôi xa ngoài này nó cũng báo luôn nha đó bài thì anh em đặt cả bốn cạnh bốn chiều nó đều báo còn nếu mà đối với những anh em nào mà đánh quen rồi khéo rồi thì mình có thể cho nó báo trên tay cầm trên tay soi vô cho nó báo luôn đó mình cầm bài trên tay nó vẫn báo nha đó thì mình sẽ đo luôn cái khoảng cách phạm vi camera của nó cho anh em coi thì ở bên cái sườn này là full hết camera nè thì anh em cứ canh ra từ cái máy này cách ra xa nhất là nó khoảng được nửa mét tầm này nó vẫn báo này. sau ngoài này vẫn báo đây à, sợi tử này 20 nè 40 là tầm nửa mét còn cái phần mà gần nhất thì nó khoảng ờ, hơn gan. đấy tầm này là nó báo thì đặt sát bên là máy nó không báo được đâu nha cứ xa ra cách là một gan nè còn xa nhất là được tới 50 còn cái chiều rộng này nè camera rộng của nó thì nó được khoảng uh, ờ, 30 phân đây anh em để đây nó báo này đó để đây báo nè lôi qua tới bên này vẫn báo nè đó thì anh em có nhắm nè từ đây qua đây nè nó hơn gan nè đó thì mình chơi nó sẽ dễ hơn còn bài anh em bỏ xuống nè anh em kinh bài ra kinh tới đâu nó báo tới đó không cần phải đợi bài không cần phải chồng bài lên lại như cái đời máy cũ nữa nha rồi cái thứ hai cái con máy này nó có một cái tính năng mới nâng cấp lên cái phần mềm này nó đánh nó dễ hơn đối với bài binh sập sám và binh sáu lá trước đây anh em chơi máy cũ á thì đây mình sẽ giải thích luôn cho anh em tại sao cái con máy này lại cao cấp hơn ở cái phần này thì nếu mà được hỗ trợ cái chức năng này thì anh em chơi nó dễ hơn gấp 10 lần đây là đối với mình đánh bài binh sập sám mà đánh ở cái chế độ máy cũ nha thì nó vẫn có cái phần mềm máy cũ bỏ bài xuống nè đối với bài binh sập sám á thì anh em đánh ờ, bốn nhà thì nó sẽ hết bài còn bên Ấn Độ đánh 8 ờ, nhà thì nó sẽ dư bốn lá thì bỏ xuống nó báo nè đó nó cũng chậm hơn nữa đánh mà chế độ cũ thì nó cũng soi với chế độ mới thì nó sẽ chậm hơn đây nó báo nhưng mà khi mình kinh bài ra nè nó hết báo được bắt buộc anh em phải cầm này anh em chồng lên thì bỏ xuống máy nó mới báo tiếp đó cũng phải đợi nó nó mới báo được thì nó sẽ khó chơi hơn còn bây giờ mình đánh thử cho anh em coi cái chức năng mới của nó thì cái chức năng này là mình đánh chỉ có riêng con CVK 700 này mới có nha thì cứ đặt bài xuống là không cần phải đợi cũng không cần phải chồng bài lại đây chẳng hạn như mình đánh cái này mình trên bài đây nè đây nói chung 10 ván là nó sẽ bị một cái trường hợp là có một ván nó không báo nhưng mà không biết nó nằm ở khúc nào thôi đây bỏ bài xuống nè nó sẽ nhớ bài nè khi kinh ra nó báo nè máy báo qua thì mình chia thử cho anh em coi nè này đang đánh binh sập sám nha thì nó sẽ dễ chơi hơn rất là nhiều bên Ấn Độ thì cũng vậy thôi và bài cào thì nói chung đánh 17 tù thì cũng đánh tương tự như vậy còn cái máy này nó sẽ có rất là nhiều cái mã chơi ba máy báo như này nha máy nó sẽ có ở đây là chế độ báo một nhà lớn nhất nè còn máy nó sẽ có chế độ báo hai nhà ba nhà nói chung là rất là nhiều chế độ để anh em lựa chọn chơi đây thì mình bên sơ ra cho anh em tự binh nha thời gian nó không có không có nhiều cho nên anh em bấm đứng video lại binh cho mình tôi quý mẹ rồi tôi quý mười mẹ rồi đây còn tất cả các cậu hoài này đều nhỏ hơn đây bài tứ quý 10 lớn nhất nha thì những cái tụ bài này trừ cái thuộc khóa sảnh thì mới lớn hơn bài kia được đây bài này cũng lớn rồi nhưng mà cũng thua hai cù hai cái cù nắp đầu mới quay kia thì đây máy báo chuẩn trăm phần trăm nha còn à, bây giờ mình sẽ chuyển qua mình test cho anh em coi thêm cách chơi thứ hai để cho những anh em nào mà đánh bài cào mà mình ngồi mình đặt á mình không làm cái Đây thì mình test cái chế độ báo hai nhà lớn cho anh em coi nha Còn máy móc khi mà vô sòng chơi thì anh em sẽ thoát ra vậy luôn Thoát ra cho máy nó hoạt động bình thường luôn Vừa nghe gọi vừa đánh được luôn Rồi vô xong mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ Đeo xong lỗ tai thì không ai thấy được đâu Máy báo 34 nè thì đang đánh chế độ bài cào nè Thì máy nó báo cho anh biết nhà số 3 này lớn nhất nè Nhà số 4 này lớn gì còn hai nhà này đều nhỏ hơn ba nút đấy chuẩn một trăm đó còn cái chế độ thứ ba để áp dụng vô đánh bài cào cái hoặc là bài binh sáu lá mà khi anh em làm cái thì anh em chơi chế độ này nó dễ hơn chế độ lời lỗ đánh được ở những nơi nó không cho anh em bán cái không cho bỏ lá anh em vẫn có thể chơi được nha thì chẳng hạn như mình đánh bài cào nè mình chỉnh chế độ báo lời lỗ nè thì chỉ cần đặt bài xuống là máy nó báo cho mình biết lời hay lỗ dán nào mà máy nó báo lời thì mình cứ cầm lên chia bình thường còn không thì lỗ trường hợp lỗ bỏ xuống nó báo lỗ thì mình xào lại chẳng hạn dán này mình đặt xuống nè đấy anh em có nghe kết quả máy nó báo không máy báo 4231 thì dán này 100% bài mình lỗ thua hết đây bài mình nhà cái mình sẽ thua hết nè bù nè chuẩn 100% nha không cần bán cái cũng không cần phải bỏ lá còn cái chế độ thứ tư đây là mình test sơ cho anh em coi những cái mã chơi chính của nó thôi những cái cách mà máy nó hỗ trợ cho anh em thôi còn cái phần mà máy móc thì khi nào anh em lên đây mua hàng thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em sau nói chung nó cũng dễ thôi mình chỉ cần chỉ trong vòng 30 phút là anh em chơi được tiếng Việt một trăm phần trăm nha mình đọc được mình nhìn được mình chỉnh được máy báo năm đây là cái chế độ bỏ lá để nha cái lớn báo năm bỏ đi năm lá nè chia ra bài cái lúc nào cũng lớn đây 9 điểm 5 điểm 3 điểm 4 điểm đó chuẩn 100 phần trăm thì đây là cái con máy mới nhất và tốt nhất trên thị trường hiện tại CVK 700C nó có hai phiên bản nha bản A với bản C anh em phân biệt chỗ đó nữa nha thì à, anh em là có nhu cầu cần cái con máy này đó thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này cái gì không biết không hiểu thì anh em cứ gọi còn ở xa không có thời gian không có điều kiện thì anh em cứ cho mình địa chỉ mình sẽ dựa, gửi hàng về tận nhà cho anh em còn khi mà mua hàng bên mình thì ờ, anh em sẽ được tặng kèm từ 20 bộ bài cho đến 50 bộ bài về chơi trước mình cũng khuyên anh em lấy hàng là lên đây test thoải mái cảm thấy ok cái sản phẩm nó đúng như quảng cáo thì anh em mua còn không thì cứ lên đây tham khảo còn tránh trường hợp giao dịch qua mạng nhiều nó cũng hay bị lừa lắm hiện tại thì bán cái này người ta lừa anh em cũng nhiều lắm cho nên cứ lên tận nơi cho chắc cú thì uh, có gì thắc mắc thì anh em cứ gọi cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình nha